vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành và mọi chuyện dù có đúng sai anh xin nhận hết để rồi anh được xin lỗi em để anh đón em tháng năm sau lại chỉ có em bên anh trọn đời tháng năm sau này ta có nhau đến cuối